Vâng, xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành. Thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy sắt gạo hai chức năng phù hợp cho gia đình. Đấy, thì máy đây là máy sắt gạo mini. Nó vừa sắt gạo vừa nghiền cám. Đây thì à, trước các bạn đang xem trên màn hình đây là hai dòng máy này. Đấy, đây là hai máy. Chúng tôi vừa lắp đặt sẵn xong và đầy đủ phụ kiện của máy, một máy hoàn chỉnh. Nó chạy motor 3 kg. Đây tôi sẽ quay qua các bạn sản phẩm các bạn xem này. Đấy, máy nó sẽ có hai đầu một đầu là sắt gạo bên một đầu là nghiền cám nghiền bột đấy thì máy rất là gọn nó sẽ bao motor sẽ nằm ở gọn ở dưới khung máy luôn đấy, ở trong lòng máy luôn đấy, thì ờ, nó sẽ an toàn cho motor cũng như là người dùng đấy. thì máy tổng thể sẽ có ờ, ba màu hai màu đầu cối là sẽ màu xanh xanh thanh lá như này rất là mát mắt ở giữa phần này bao bọc của phần ờ, tre phần chẵn phần jakura ờ, nó sẽ màu đỏ và chân máy sẽ là màu đen đấy chân máy sẽ là một thép V như này đấy, rất là dài dặn chắc chắn luôn đấy chân máy được sơn một lớp sơn đen này đấy chống gì chống han dị đấy rất là đẹp thì máy sẽ có hai chức năng thì tôi sau đây tôi sẽ đi theo đi từng chi tiết sản phẩm nhé thì đầu tiên chúng ta sẽ phần motor này Đấy, motor ở dưới gầm máy dưới ờ, lòng máy luôn Đấy, motor nó chạy motor 3 kg chúng tôi lắp motor toàn phát Đấy, motor 100 di động bảo hành cho bạn 12 tháng phần motor này ờ, nó sẽ điện 220V điện một pha nó sẽ động ờ, bu này Đấy, bu này có à, hai tầng đảo chiều nhau Đấy, hai bu đôi ở trong này nó sẽ dẫn động lên phần à, sắt gạo còn bu à, buli lớn ngoài này nó sẽ dẫn động sang à, phần nghiền cám nghiền bột đấy thì ở ngay đây ngay ở motor có đấu điện ra đây là phần công tắc công tắc đảo chiều đấy thường thường thì chúng tôi lắp điện thì khi chúng ta gạt xuống nó sẽ chạy về sắt gạo và khi trở ngay này là tắt máy và gạt lên là bên nghiền bột đệm cám nghiền cám đấy máy rất là tiện lợi công tắc này rất là nhạy, nhạy bén rất là nhạy luôn bật bên nào chạy bên đấy rất là tiện lợi các bà con sử dụng khi chúng ta sử dụng à, sắt gạo thì chúng ta gạt xuống đây là khi chúng ta muốn sử dụng à, nghìn buộc chúng ta tiền gạt lên đấy. và khi chúng ta không sử dụng nữa tắt đi là gạt ngang như này đấy, rất là tiện thì toàn bộ máy làm rất là độc, là độc lập này đấy sẽ được bắt những con ốc 12 như này rất là chắc chắn luôn đấy chỗ à, công tắc sẽ là ốc 10 đấy, rất là chắc chắn chỗ này nó là một bản rồi bản vuông góc như này để chắn cái độ va đập cũng như là chắc chắn hơn chúng ta sử dụng đấy, đấy motor sẽ nằm ở trong lòng máy luôn rất là gọn gàng điện 220V đấy thì uh, phần phía dưới là phần chuyển động motor ở trên đây ở ngay phía bên tay phải sẽ là bên sắt gạo đấy, đây là cối sắt gạo của máy này chuyển động bằng à, dây cloado đôi trong này đấy, chúng tôi đã có một lớp chặn như này để bảo đảm an toàn chúng ta sử dụng đấy thì, ờ, đây thì ờ, trước đây là phần ờ, đầu ra của máy này đây là cái phần bộ inox đấy, điều chỉnh độ trắng cũng như là độ trắng của gạo ở đây thì chúng ta khi chúng ta đổ nguyên liệu vào máy cho hoạt động thì hạt à, chúng ta đổ lúa vào thì hạt gạo trắng sẽ ra bèo này và chúng ta nhìn sản phẩm chúng ta đã đạt hiệu quả chưa đạt yêu cầu chưa nếu trường hợp mà chưa chưa đạt yêu cầu ta dần vặn chiết cái này vào đấy chiết cái, cái xoắn này vào đấy và khóa lại và khi chúng ta cảm giác hạt gạo đã trắng đã đạt yêu cầu của chúng ta thì khóa lại và thế tiếp sử dụng thôi đấy là đơn giản thì phần trấu à, của nó sẽ ra được sau này Đấy, sau này chúng ta sẽ có một cái túi lát tôi sẽ chỉ cái túi đầy đủ bộ phận của máy mà thì ở ờ, đây thì ờ, sẽ có cái túi ở đây bọc cái phần trấu ra trấu sẽ nghiền đập ờ, nghiền luôn sát uh, sát trấu nhỏ luôn đấy thì ở trên này sẽ có một cái phếu đấy thì ở trên này chúng tôi sẽ có một cái phếu này đây là tôi sẽ gá tạm này còn khi chúng ta lắp đặt sẽ có con ốc bắt ở đây đấy ba con ốc bắt ở đây ở trong phụ kiện sẽ có đầy đủ đấy cái phếu này đấy thì nó sẽ đổ nguyên liệu vào đổ nguyên liệu từ trên xuống đấy và chúng ta điều chỉnh cái à, tấm thiết ở tấm thép ở giữa này đấy tấm thép ngoài này đây chúng ta tấm thép này đây nó là con ốc vặn như này để cơi nới này đấy thì uh, cần điều chỉnh uh, lớn bé ở đây thôi đấy rất là tiện đấy, khi chúng ta chúng ta muốn cố định cái mức nó lúa xuống thì ta giữ lại và khóa ốc rồi ạ Đấy, siết nó vào thì tương tự ở bên chỗ nghiền cám cũng thế Đấy, cũng có một cái phếu như này Đấy. Đây, hai máy hai máy sẽ có hai phếu như này rất là đẹp luôn đều là một, một màu xanh toàn bộ đồng bộ với cả cái ừ, cối nghiền luôn thì con ốc này chúng tôi không có gán tạm đây thì các bạn khi chúng ta lắp sử dụng thì cần bắt bao con ốc như này lại đấy bao bắt ốc lại là xong ok thì uh, đây rồi mở sẽ quay cụ thể các bạn xem nhé thì đây là nghiền uh, ờ, bên chỗ phần nghiền bột này bột thì uh, sẽ bắt ngón ốc như này có tấm uh, gioăng ở đây để tránh bột bay ra ngoài thì uh, ở trên đây nó sẽ có hai đầu vào một là cái ô trên và hai là cái mặt này là ví dụ như trộn bột ngô bột gạo thì nó đổ hai nơi hoặc là đổ phía nào cũng được thì có một số bà con sẽ lấy cái phần trấu đã được sắp để nghiền lại đấy thì ờ, đổ nguồn vào đây đấy còn đến mức điều chỉnh này lên xuống để lượng lượng nguyên liệu xuống này tương tự bên này cũng thế nó cũng bên chất gạo thôi đấy mặt đúng chỗ này để điều chỉnh Đây là tiện lợi khóa lại là để cố định cái mức lượng nó xuống thì ờ, đây sản phẩm ra dưới này chúng ta có thể ờ, lấy xô hoặc chậu ở dưới dưới này đấy tiện lợi tôi sẽ mở ra phần trong một nghìn cho các bạn xem này ở ngay bên này sẽ có con ốc Đó, như này để gài buông hiện lại mở ra đây là ở phía sau của cái máy bên à, bùng nghiền bột đập cặp hám này Đấy, nó sẽ nghiền như này máy quay Đấy, ở trong này sẽ có cái sàng kèm thường là sàng lắp ở trong máy sẽ là sàng thô đấy còn ngoài sẽ có một sừng mịn nữa đấy xong máy nó sàng như thế này sàng sơ cua có một sàng sơ cua bên ngoài máy làm rất là chắc chắn luôn độ máy rất dài đấy, sao mà chúng ta thay thế được nhé rút ra rút vào được đây, kèm này chúng tôi sẽ tặng kèm mình cái sàng như thế này lắp vào sẵn này luôn gần rút cái ra rút cái này vào được là ok thoải mái rất là tiện lợi khi chúng ta sử dụng chỉ cần đóng lại khóa nó lại Đấy, và siết vào nó sẽ tự ép vào Đấy, những dòng máy này rất là tiện lợi cho bà con sử dụng gia đình Đấy, hoặc là những à, hộ nhỏ lẻ để làm thuê các thứ nó ít thôi Đấy, thì nó sẽ rất là phù hợp chỉnh sẽ được lắp đặt như thế này luôn còn khi mà chúng tôi sẽ vận chuyển đi chúng tôi sẽ tháo phần ờ, phếu riêng những phần phếu mắng vào này sẽ tháo riêng và bỏ ngay ở dưới máy để nó gọn máy hơn cũng như là nó sẽ tránh trường hợp móc méo trong quá trình vận chuyển phếu tháo rời như này Đấy. thì uh, những phụ kiện trong mô ly này, này Đấy, nó sẽ là mô ly đảo chiều này Ta à, tôi sẽ cắm biển lên và test thử các bạn xem này trên cái máy sẽ bao gồm là một cái sàn Đấy, một cái sàn cua bên chỗ ờ, nghìn nghìn bột Đấy, và một túi vải để chúng ta đựng chấu trong tình sắt gạo Đấy, túi vải hoặc là khi, khi chúng ta đựng chấu xong mà chuyển sang muốn nghìn bột để chúng ta hứng nguyên liệu chúng ta có thể lấy túi này bỏ vào miệng này và em cái dây thiết nó lại và tiếp tục sử dụng Đấy. còn ở trong này chúng ta sẽ kèm một số con ốc ốc 10 và ốc 12 ốc 10 chúng ta có thể à, đây là lắp những con ốc bằng máng như này, này sẽ là dùng ốc 10 tôi đầy đủ ốc ở trong này còn ở à, những con ốc 12, 12 này chúng ta sẽ cua thêm ví dụ như bà con à, trong tình chúng ta lắp đặt ấy mà có những vận nó chặt tay có nó hỏng gen thì chúng ta để có thay thế đấy là tiện lợi cho này phụ kiện đây là túi vải này. này túi vải khá là dài có dây thắt các thứ luôn nhá đấy hai máy đều này đủ phụ kiện như thế ốc túi vải và sàn sơ cua Đấy. hai máy lắp đặt hoạt động rất là tiện lợi nhỏ dùng cho gia đình phù hợp cho hộ gia đình sử dụng Đấy. sau này cũng có à, thông tin về năm à, máy Jackson tháng 5 2022 Đấy. máy là đời mới màu mới thì đây tôi sau đây tôi sẽ cắm điện cho các, bạn thử à, kiểm tra máy luôn nhé đấy thì tôi sẽ tháo cái phiếu này ra cho nó gọn đấy. khi chúng ta nhớ sử dụng thì à, nhớ bắt con ốc vào nhé ba con ốc này đấy thì sau đây tôi sẽ cắm thử máy các bạn xem nhé máy sẽ sử dụng điện 220V ở đây tôi sẽ có sẵn ổ cắm đây đấu sẵn phích cắm như này rồi đấy. chúng ta về nhận máy thì cần là lắp phiếu vào và cắm điện lên dùng thôi Đấy, rất là tiện lợi Đây, cắm điện này Đấy. Bên vào thì à, khi chúng ta muốn hoạt động à, bên chỗ à, nghiền cám à, bên chỗ sắt gạo thì chúng ta gạt xuống sẽ quay ga nó tắt khi một bên chỗ nghiền bột thì gạt lên thôi sắt gạo gia đình hai chức năng vừa sắt gạo vừa nghiền cám đập bột thì các bạn và con có nhu cầu mua máy sắt gạo mini cũng như những các dòng máy về nông nghiệp chăn nuôi hoặc máy thực phẩm thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường của Điển Na xóm Bạc Trà Tiêu Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại cho tôi có cái màn hình để với tiếp tiếp hợp các bạn à, cảm ơn các bạn đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để sẵn sàng xem video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều